một bài về à, bùa chú nam truyền một bài về phong thủy nam truyền và sáng nay chúng ta học một bài về võ thuật nam truyền ừ, đó mình học cái cái tào lao đó ừ. thưa với bà con á là cái nguồn gốc của cái chữ võ thuật á, nó đi ra từ nhiều nguồn à, mình thấy ờ, <clears throat> ở bên ờ, uh, tàu ấy thì mình ở đây tôi chỉ điểm sơ một số uh, chi tiết về chánh sử và giả sử nha yeah. Dạ. về uh, chánh sử thì chúng ta biết rằng uh, là do cái nhu cầu uh, là uh, tự vệ trước uh, là thú dữ uh, rồi trước uh, đạo tặc cho nên những cái, cái những cái địa phương yeah. Dạ, đặc biệt là bên bên tàu á trước cái nhu cầu mình đối phó với thú dữ với đạo tặc với kẻ xấu với giặc giả vùng biên cương biên giới cho nên có những địa phương người dân họ được là hướng dẫn à, hướng dẫn một số cái gì gọi là à, bài tập về thể lực à, mình gọi là võ thuật á để khi có chuyện thì có thể ứng biến được đó là nguồn gốc của võ thuật nguồn gốc hai đó là theo uh, giả sử của bên ờ, võ lâm trung quốc thì tổ đạt ma đó là đã uh, đến cái chùa Thú Lâm bên Trung Quốc thấy tăng ni vẫn đó thì cứ ăn rồi tụng kinh gõ mỏ rồi hái rau bữa củi cũng nhẹ nhẹ thôi sức khỏe yếu thì tổ mới bài ra mấy cái bài quyền Thiếu Lâm để cho tăng ni có thêm sức khỏe để mà thêm cái sức chịu đựng trước cái lạnh lẽo của thiên nhiên Ừ, đó là nguồn một nguồn một là để tự vệ nguồn hai là để bảo vệ sức khỏe ở ừ. bên Việt Nam mình thấy cũng vậy tức là khi nhà Tây Sơn mà ờ, lúc khởi binh để mà ờ, lập quốc á, thì uh, bắt đầu từ Bình Định để bắt đầu từ Bình Định thì rất là nhiều nhà cao nhân về võ nghệ và võ, dĩ nhiên lúc mình phải hiểu là võ tàu với võ miên võ thái thôi họ mới kết hợp những cao nhân đó lại để hướng dẫn cho binh lính nhà Tây Sơn Bình Định ấy, một cái uh, truyền phà một cái võ phái mới mình gọi là võ Bình Định rồi mình cũng biết được đó là ở Việt Nam mình đó, trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó trước năm 75 ta cũng có dạy cho lính à, dạy cho lính à, cái, uh, một số nơi chứ phải tất cả dạy võ vô Việt Nam rồi mình biết là trong cái trường võ bị Đà Lạt á, thì uh, các cái um, Ờ, sinh viên và bị uh, khi tốt nghiệp họ cũng đều có tối thiểu đó là cũng là nhất đẳng nhất đẳng tới con đô ừ. theo chúng tôi biết là như vậy cũng để vì vì vì ba mục đích thôi một là tự vệ hai đó là um, rèn luyện sức khỏe um, à, ba là trong trường hợp tấn công dùng để tấn công ờ, đối phương à, thì tổng cộng là mình thấy um, cái rồi binh tàu vào đời nhà Minh chúng ta biết có một giai đoạn khi mà um, Ờ, chu nguyên chương à, ông à, ông đánh à, ông là minh thái tổ ông đánh dẹp được nhà nguyên thì ông lên ngôi lập nên nhà minh thì để đề phòng những cái tình trạng mà gọi là nông dân nổi dậy cho nên là ông cấm đoán tất cả mọi hình thức vũ khí ở trong dân gian à, và chính vì vậy cho nên là tất cả những người mà có nhu cầu mà về vũ khí ví dụ như dân nhảy võ chẳng hạn thì họ không có được quyền chứa dạ. gọi là cung nỏ đao kim đao thương kiếm trượng gươm giáo trong nhà họ không có được quyền và trong trường hợp à, mà để tập luyện thể lực hay là trong trường hợp để mà đối phó với ai đó thì không lẽ họ dùng tay không cho nên từ chỗ đó cho nên là dưới cái trường nhà Minh ấy buổi đầu á buổi buổi cái buổi sơ kỳ nhà Minh ấy, người nông dân Trung Hoa đã nghĩ ra <clears throat> cái chuyện là họ dùng cái cái cái cây nài mà để mình à, mình mình bó lúa đó à, tức là hai đầu đó là hai khúc gỗ ngắn cái giữa là sợi dây để mà người ta ờ, cột lúa đó người ta mới dùng cái đó để làm thành một thứ vũ khí mà nó nằm ngoài cái cái cái, cái, cái, cái chuyện nó nằm ngoài cái gọi là là là là là, là, là tiêu một cấm chế của triều đình mà và đó chính là cái điểm xuất phát của cái các loại côn dạ, côn nhị khúc côn tam khúc đó là nó xuất phát từ cái chỗ từ cái giai đoạn mà dân người dân nhà minh ấy vì bị cấm xài các loại vũ khí truyền thống cho nên là đang nghĩ ra cái dùng cái cây mà cây bó lúa đó để làm một côn này tôi đánh một vòng để tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói rằng là nguồn gốc võ thuật cái dầu có bao nhiêu điểm xuất phát thì tự chung lại nó cũng có chỉ ba mục đích thôi ba mục đích cũng là ba cái nguồn gốc rồi. một là để tự vệ hai là rèn luyện sức khỏe ba là để tấn công ai đó tấn công chẳng hạn như là võ thuật mà để dạy cho lính đó, thì vừa là để rèn luyện cơ thể chịu đựng trước cái nắng gió mưa sương mà đồng thời cũng là tăng thêm khả năng chiến đấu đó là cái khái niệm về nguồn gốc võ thuật chúng ta nghe tới đây chúng ta cũng ngạc nhiên không biết tại sao bữa nay ông, ông thuyết pháp mà lại đem cái vấn đề võ thuật ra ông nói thì tôi phải nói rằng nếu ở đây cái việc tinh ý hay biết cái đầu hay bén bén chút á, cái vị sẽ thấy rằng nó nếu mình muốn thì cái tinh thần võ thuật nó đã có sẵn trong Phật pháp rồi đó tức là rèn luyện cơ thể rồi tự vệ rồi để tấn công đối phương ừ, tinh thần đó nếu mà đem vào trong đạo nó có có nhưng mà cũng có ừ. bởi vì chúng ta thấy trong kinh có những cái khái niệm như là con con vuột mồ rùa mà nó giấu mình trong cái mê chẳng hạn đó là một cách tự vệ rồi cái vũ khí mà bén nhất của sa môn chính là cái khả năng kham nhẫn trong kinh đã có nói cái đó yeah và ừ, khi mà đức thế tôn nhận cái lời không phải nhận lời mà ngài xác định với ma vương là ba tháng nữa ngài sẽ niết bàn đó thì ngài có nói cái câu kể thế này à, đại ý cái mình bài kể đó là rồi đây ba tháng nữa à, tất cả những gì ừ, thuộc về thế gian này ừ, dầu hữu hình hay là vô hình hữu tâm hay là vô tưởng thì cũng đều bị được như lai bỏ lại hết rũ bỏ tất cả để mà ra đi à, giống như một người lính mà cởi bỏ cái, cái giáp cái, cái, cái giáp, giáp giáp trụ vậy đó ừ. thì hãy còn sống ở trong ừ, trong cái tam giới này đó thì là kẻ ngư phàm á, thì họ có cái kiểu ờ, giáp trụ riêng giáp trụ là gì có nghĩa là đói ăn khác uống rồi thuốc men chữa bệnh rồi nhà cửa rồi phương tiện đi lại vân vân chúng ta phải xài đến vô số phương tiện để chúng ta bảo trì cái thằng này giống như một người lính mà giữ mạng ngoài chiến trường vậy đó còn đối với một bậc thánh thì sao hãy còn có thân này là phải còn cương mang cái gánh nặng <clears throat> giống như người lính ngoài chiến trường hãy còn có cái mặt ở ngoài chiến trường là còn phải đeo mang khiên vác đủ thứ một vị a la hán không còn gì để làm nhưng mà còn cái mạng ví à, dụ nhất là đó là vị a la hán mang thân người thì còn phải tắm rửa xỉa răng đánh răng vệ sinh phòng ốc còn phải đắp y mang bát còn phải đi tới đi lui còn phải nói năng còn phải tiếp xúc đối với cái người như mình á thì mình thấy sống sao vui thôi một ngày đúng ra mình khổ hết hai chục tiếng đồng hồ rồi mình chỉ vui khoảng ba bốn tiếng thôi mà đối với mình đó là một sự hấp dẫn lắm rồi nhưng mà riêng đối với bậc thánh thì không có cái giây phút nào mà thân thân tâm này nó không bị khổ cả ngày thấy nó là như vậy thấy cái gì vô thường thì đó, đó là khổ cái mọi thứ ở đời đều là giả mà hãy giả đó là khổ mà cái gì khổ nó cũng đều là giả đối với các ngày giả và khổ nó là một không? cho nên hãy còn mang cái thân này có nghĩa là còn phải chiến đấu với bao thứ để mà tồn tại à, dầu cái ý nghĩa chiến đấu ấy ở người phàm hay bậc thấp thì có một ừ, điểm khác biệt rất là lớn ờ, mình chiến đấu để mà mình được tồn tại còn cả các ngài thì các ngài phải gồng mình phải mang vác cái áo bào này nè để chờ cái ngày giả biệt chiến trường vĩnh biệt chiến trường giả từ vũ khí nha ừ. cho nên cái khái niệm mà võ thuật cái à, khái niệm mà quân sự binh bị chiến trường đó cái khái niệm đó Ờ, nó không phải chỉ riêng trong cái võ thuật mà nó nó còn bàn bạc ở khắp mọi lĩnh vực của đời sống đó là lý do tại sao người, người ta mới có cái câu là thương trường như chiến trường này tức là trong đời sống này nó là một cái cuộc đua đó là một cái cuộc chiến nó là một cái chợ đã nói là chợ thì đó là chỗ bán và mua có khi lỗ khi lời và tôi đã nói rất là nhiều lần thế giới này à, là everything for sale nhưng mà chưa chắc là on sale nhớ nha cái câu này phải nhớ người phật tử phải nhớ cái câu thần chú này phải xâm lên người mọi thứ ở đời đều là for sale hết nhưng mà có on sale hay không chưa chắc đó là một chuyện thứ hai nữa đó, đồ on sale là đồ xài không có được thường đó, đồ đồ mà hạ giá đó không, là có chuyện nó có, có vấn đề Đấy. đó là nói về đời là thương trường đời là chiến trường á, là bởi vì là chúng ta còn nhớ cái câu của người châu phi đã nói mỗi sáng con sư tử ừ, phải chạy để đi kiếm mồi và mỗi sáng con nai nó phải chạy để nó không làm mồi cho sư tử thì bị thấy chưa đó là đối với tôi cái câu này tôi cũng rất là muốn xâm lên người câu này nó sâu sắc lắm à, trên đời này mà là mỗi mỗi mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút chúng ta không ngừng chạy chỉ chạy để hiểu theo nghĩa đen là nghĩa bóng đứa thì chạy để mà kiếm sống một đứa chạy để mà không bị đứa khác ăn hiếp vậy thì rõ ràng là cái thế giới này nó là một cuộc chơi rất là khốc liệt nó là một cái võ đài nó là một cái chiến trường một điều nữa mà tôi muốn nói về võ thuật chúng ta biết hãy nói tới võ thuật có, hai chuyện mà chúng ta không thể là không biết thứ nhất à, là những cái bài quyền ấy là hãy học võ bất cứ cái môn phái trường phái nào đều có, có, có mấy bài quyền mà mấy bài quyền nó xài chưa được sao đó người ta phải phân miếng người ta phải phân thế mới xài được cho nên võ nó có hai tất cả võ thuật nó đều có hai trường hợp mà một là võ biểu diễn và hai là võ thực chiến võ biểu diễn có nghĩa là múa cho nó đẹp thôi còn võ thực chiến thực chiến có nghĩa là cái võ mà đem áp dụng ở ngoài đời sống thực tế được có nhiều người họ đi biểu diễn rất là đẹp nhưng mà trong thực tế cận chiến thực chiến chưa chắc họ đã làm ăn lên cơm chào gì đâu còn có mấy cái tay mà giang hồ đã đánh võ chợ búa đó, võ rừng ấy, thì nó không có khả năng đi nửa bài quyền đó nhưng mà phải là nó nó ra đòn là đã luôn ừ. đó là một chuyện phải quan tâm thì trong Phật pháp mình cũng có nhiều người học Phật pháp cho nhiều mà toàn là võ biểu diễn võ bài quyền không à không võ bài quyền không rồi trong khi đó có những người họ có võ thực chiến có nghĩa là những cái giờ học không nhiều lắm nhưng mà để áp dụng được cho nên cái võ thực Phật giáo á nói chung là pháp môn tu hành Phật giáo nó giống như môn võ thuật vậy đó võ thuật tâm linh nha à, thì cái người học đạo gồm có bốn trường hợp một là đi bài quyền đẹp nhưng mà thực chiến dở ừ, đi múa rất là đẹp đi bài quyền rất là đẹp nhưng mà thực chiến ờ, đấm đá thực tế rất là tệ rồi có những người đó là thực chiến rất là giỏi nhưng mà biểu diễn rất là tệ à, có nghĩa là bản thân họ nhẫn rất tốt giới rất tốt thiền rất tốt nhưng mà phát biểu nói năng eh, ờ, hoặc ngay cả cái quê nghi tế hạnh nhiều khi nó cũng không, không khá lắm nè, tên cái người này được gọi là thực chiến rất giỏi nhưng mà uh, cái, cái, cái, cái, ờ, cái, cái biểu diễn rất là dở ừ. hạng thứ nhất thì nhắc lại hạng thứ nhất là biểu diễn rất đẹp nhưng mà thực chiến rất là tệ hạng thứ hai thực chiến rất giỏi nhưng mà cái biểu diễn rất là, là tệ hoặc là không có luôn hạng thứ ba thực chiến giỏi biểu diễn cũng đẹp và hạng thứ tư cả hai đều là không nên thì trong ờ, trong trong kinh đức Phật ngài dạy rằng có những cái vị đệ tử của ngài đó à, tuy không có phải là tinh thông giáo lập pháp nhưng mà lại là những người rất giỏi thực chiến có nghĩa là chỉ nắm vững một bài kệ bốn câu thôi hiểu tới nơi hành tới chốn và nhờ đó có những thành tựu đạo nghiệp xuất sắc rốt ráo trực để không? đó là những người đệ tử gọi là giỏi thực chiến mà gọi là là là không có giỏi về biểu diễn ngược lại cũng có những tỷ kheo ừ, tăng ni cư sĩ rất giỏi biểu diễn nhưng mà ừ, không giỏi về thực chiến có nghĩa là tinh thông kinh điển nhưng mà để biểu diễn này để nói năng nghe nó đã thôi chứ còn trong thực, thực, thực tế đó thực tế hành trì thì rất là kém không có khả năng chịu đựng thị phi không có khả năng chịu đựng được những nỗi khổ niềm đau không có khả năng chịu được ờ, những cái thiếu thốn về vật chất những cái gọi là bức xúc về tinh thần một cơn giận một nỗi sợ ờ, một niềm âu lo đều có thể làm như vị này khổ tâm ừ, ừ, khổ tâm khổ thân ừ, như vậy những người như vậy được gọi là giỏi về biểu diễn nhưng mà không có giỏi về thực chiến Và đọc thứ ba là xuất sắc rồi giỏi thực chiến mà cũng giỏi biểu diễn Nên cái đó, là à, ờ, cho nên đó là đây là hai chuyện mà chúng ta phải nói về võ thuật chuyện thứ ba chúng ta phải nói là có thực một tôi chỉ nói về cái ý thân lát của bạn chung đó là tất cả những ai là con nhà võ học võ đều phải biết những chuyện rất là căn bản sau đây con người trừ ra tàn tật hơn trừ ra tàn tật thì con người trung và bình thường mình đó, thì ai cũng giống nhau ở cái chỗ là có hai tay hai chân tuy nhiên do cái cơ địa bẩm sinh do cái à, hoàn cảnh sống điều kiện sinh hoạt mà có người thuận tay phải có người thuận tay trái ví dụ chúng ta biết đứa bé đó mà nó bị được được được đến người người lớn bồng người lớn thuận tay nào thì cái thuận của người lớn là cái tay thuận người lớn rất có thể ảnh hưởng đến đứa bé khi mà họ thuận cái tay nào họ bồng nó thì khi họ bồng đứa bé các bị tưởng tượng các bị biết tôi nói các bị cái đấy không khi họ bồng đứa bé là có một tay đứa bé nó được thoải mái và một tay nó bị kẹt bên trong chính cái tay đó là tay không thuận của đứa bé còn cái tay là mình bên ngoài đó nó cà quơ cà quơ chính là tay thuận và nếu mà người người lớn mà thuận tay phải thì đứa bé nó sẽ thuận cái tay nào và nếu mà người lớn mà thuận tay trái thì họ sẽ nhốt cái tay còn lại của đứa bé có hiểu tôi nói không ta tức là tùy vào cái thuận tay nào của tùy vào cái cánh tay thuận của người bồng mà đứa bé nó sẽ có một cái cánh tay thuận tương ứng tôi không nói rõ các vị tự hiểu cho nên nó là con người ai cũng có tay có chân hết nhưng mà có kẻ đó thì thuận tay này còn kẻ thuận tay kia à, mà nhiều lý do để thuận nó giống hẳn là do bồng không nha nhớ nha tôi không tôi không bao giờ cực đoan nha không bao giờ mà tôi tôi, tôi chủ trương cực đoan hết à, tôi chỉ đưa ra một vài cái trưng dẫn vậy thôi nha ừ. thì à, có người thuận tay phải người thuận tay trái và khi học võ cũng vậy khi học võ thì thì khi mà học võ ra đòn thì hả mình thuận tay nào thì cái tay nó nó mạnh này chính xác mà nó ngon lành lắm không là nó chính xác chưa hết đó phải nói về thuận thuận tay nào nó còn gì nữa đó là cũng do cơ địa hoặc là do cái điều kiện sinh hoạt ra sau đó mà có người họ sử dụng chân rất giỏi mà có người họ sử dụng tay rất giỏi hãy dỗi tay thì cái chân nó hơi dở hơn chút mà dỗi chân người ta nó dở hơn chút cho nên từ đó nó mới ra cái cái từ gọi là quyền cước à, quyền tức là nắm đấm mà cước là cú đá và từ đó nó mới có cái từ thối pháp thối từ là bắp vế nó có những cái môn võ thuật là nó tập trung ở cái cái cái, cái fan ấy, cái cú fan đó cú fan fan fan chân rất là độc mà thấy nhiều thái từng thái tự đạo và Vobina mình xài chân rất là nhiều nhưng mà gần đây mình thấy ở bên Thiếu Lâm ở bên Bình Định Bình Định họ thấy họ thấy họ, họ Bình Định Thiếu Lâm không có xài chân nhiều như là ở bên Vobina mà và thầy đạo thậm chí bên bên Thiếu Lâm nó cũng có những cái đường phái mà nó còn câu khẩu quyết là túc bất ly địa tức là chân không có rời đất bánh là đại thị đó à. nhưng mà mình thấy Vobina nó phát đạo thì nó thoải mái à, cái ba cái giấy nó kẹp nó bẻ thoải mái nên cho nên tùy thuộc vào cái trường cái võ phái tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người mà người ta xài cái tay phải nhiều hay là tay trái nhiều xài chân nhiều hay là xài tay nhiều trong đạo mình y chang như vậy tùy vào cái cơ căn cơ cái khuynh hướng của chúng sinh có người thuộc về cái nhóm gọi là nhóm dục tính thích tùm lum mắt không? thích ăn thích ngủ thích tình cảm thích nổi tiếng thích đủ thứ cái hạng này gọi là dục tính cái thứ hai là nộ tính có nghĩa là cái hạn này đó là chủ yếu là bất mãn tối ngày cái bất mãn chuyện lớn bất mãn chuyện bé tối ngày không có vừa lòng luôn luôn là nghịch ý bất toại bất mãn đủ thứ cái hạn thứ ba đó là độn tấm chậm lục cà mờ gà mờ lờ đờ lẳng đẳng không ừ, hạn độn tấm hiểu chậm không có khả năng sáng tạo linh hoạt cái hạng thứ tư gọi là đảng tính là lăng xăng buông bắt không có chủ kiến lập trường Đấy. cái hạng thứ năm á, là mộ tánh tức là đụng đâu trên đó không tốt số bất phân phải là tin đây ừ. dễ dàng dễ tin lớp hạng này thì rất tin mạnh cái hạng thứ sáu là ngộ tánh là cái hạng này đó là đặc biệt nhất có cái khả năng tỉnh táo trong gọi là phán trong cái phân định À, à, phán đoán nè có khả năng ừ, bình tĩnh sáng suốt ở trong diện phân định phán đoán biết chọn lựa biết sáng tạo biết phân biệt ừ, cái này là người ngộ tính thì tùy thuộc vào cái căn cơ cái sở tánh của mỗi người mà khi tu tập ấy khi mà học đạo cái chọn lựa của mỗi người cũng không giống nhau học đó nha về qua tới hành thì cũng vậy có người thì uh, học cho đã họ chỉ tập trung vào thức bố thí thôi có người thì học ừ, cho nhiều vậy đó mấy chục năm theo thầy trở về là chỉ thích là tụng niệm thôi hay lắm học a thì đàn cũng vậy để chỉ để tụng ngày hai buổi vậy còn vẫn cũng qua muốn biết đi thế thì thấy có nhiều vị là suốt ngày cái đọc quả đọc quả đối với họ cái pháp môn học là, là, là học tụng lòng bật miệng khẩu tụng là tất cả cũng hay cũng hay ừ có người thì chỉ tập trung bố thí rồi từ thiện xã hội có người thì coi như là thích phục vụ à thích phục vụ trong tăng đoàn thích làm trụ trì thích xây cất thích mua đất thích làm vườn thích đạo diễn à, rồi đại khái có người để thích thiền định à, tùy nha tùy cái căn tánh của mỗi người cũng giống như con nhà võ có người thì thuận tay phải người thuận tay trái có người à, thường dùng chân có người thường dùng tay à đại khái như vậy rồi thậm chí tay nó còn chia nhiều đường phái có người tay họ thích xài chỏ xài nắm đấm thì còn người thích xài ngón này ví dụ như thiết bố sam à, thiết bố sam là nó chỉ xài bằng xài bằng tay thôi hoặc là là là ngành công là cũng xài chỉ xài có mấy ngón tay thôi ừ. hoặc là thiếu lâm có cái kim cang chỉ cũng xài mấy ngón tay thôi yeah. thì ở đây cũng vậy cũng có những người tùy học giáo lý giống nhau cũng cùng thờ một bổn sư cũng cùng học một bộ tam tạng cũng cùng thờ tam bảo trong lòng trong tim nhưng mà đó tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta có một cái con đường hành trì thích hợp riêng không ai giống ai hết à, cho nên cái bậy nhất trên đời này đó là cho cái của mình là số 1 rồi chà đạp phê phán cái của người khác đó là đối với tôi đó là một chuyện bậy bạ vô cùng ừ. tại vì mình á, là mình thuận cái tay thì mình không thể là mình chê cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái thối pháp cứ pháp người khác được không về cái chân người khác được nó thằng nó đánh toàn thì chân không à thằng nó tay dở không được mình dở mình mình giỏi tay nhưng mà mình lại dở chân cái chân nó tệ lắm đây còn mình giỏi chân coi chừng cái tay mình nó dở không cho nên cái đại bậy nhất cái bậy nhất trong đạo mình đó là thỏa mãn quá sớm với những thành tựu của mình đó là một cái bẫy thứ hai nữa đó là thỏa mãn yeah, uh, uh, với cái mà mình sở hữu cái thứ nhất là dậm chân ờ, là tại chỗ dừng bước giữa đường còn cái thứ hai nữa là uh, coi cái gì của mình có đó là số 1 coi cái sở trường mình số 1 coi thường cái sở trường người khác nha bởi vì chúng ta biết rồi khi mà Phật ra đời đó là Phật phải đi, Phật tế độ vô lượng chúng sinh ờ, Phật phải sử dụng vô lượng phương tiện à, chỉ cách nhau có 3 phút nhưng mà nói với người này thì ngày trình bày con đường giải thoát hơi khác một chút 3 phút sau ngày trình bày của con đường giải thoát hơi khác một chút và đôi khi mình nghe giống như không liên quan với nhau nhưng mà cái quan trọng nhất là gì là cái cách hướng dẫn nào của Thế Tôn cũng dẫn về cái đại dương giải thoát mà đã nói đại dương thì chỉ có một vị mặn thôi nhớ nha Ừ. nhưng mà trên đường đi đến biển lớn thì chúng ta à, vốn dĩ à, xuất phát từ nhiều cái nhánh sông nhiều con suối nhiều con rạch nhiều con kênh khác nhau nha ừ đứa thì từ cao nguyên đổ đổ ra biển đứa thì từ đồng bằng đứa từ núi cao đứa từ rừng sâu không và trong tất cả những chỉ biệt đó chúng ta có cùng một hướng về đó là đại dương giải thoát ở đó chỉ có một nguyện mạng thôi nha ừ. thì à, cái tinh thần võ thuật như hôm đó tôi nói võ thuật hiểu nghèo nè nó nghĩa là cái là cái kỹ thuật đánh đấm hiểu dễ nghèo lắm trong khi nếu chúng ta đọc kỹ về võ thuật ấy, chúng ta sẽ thấy rằng đó là à, tinh thần võ thuật à, tinh thần võ thuật mà ở một cái, cái tầm cao nào đó nó, nó cũng là một thứ triết lý ví dụ như mình thấy tàu nó có cái tinh thần thượng võ họ đề cao tinh thần thượng võ nhiệt bổn thì có cái tinh thần là là võ sĩ đạo đó có nghĩa là ở một mức độ nào đó thì cái cái cái võ thuật nó không phải là cái kỹ thuật đánh đấm nữa mà nó là một cái triết lý sống một triết lý nhân sinh à, có nghĩa là bên ờ, ngạn ngữ Latin có một câu thế này ờ, không thể có một tâm hồn một tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệ rạc à, thì đó cũng là một phần một phần của tinh thần võ thuật có võ thuật có võ nghệ đó chuyện đầu tiên chúng ta có sức khỏe trước đây về thể xác dẻo dai và có cơ bắp có sức chịu đựng tốt thứ hai về mặt tinh thần chúng ta sẽ dạng dĩ tự tin thoải mái à, nó lạ lắm không phải là mình học ba mớ rồi mình đã thành vô địch võ lâm không phải nhưng mà ngộ lắm khi mà có chút đỉnh khả năng tự vệ đó mình đi đâu thấy bao đi trong chỗ vắng đi trong bóng đêm gọi là đi giữa cái chỗ lạ xa lạ đó chúng ta cũng thấy dạng hơn người không có gì nha đó. cho nên thứ nhất ờ, cái lễ võ, võ thuật là là, là rèn luyện sức khỏe thứ hai đó là cái tinh thần là tự tin thứ ba là chúng ta dễ so với cái người bình thường chúng ta dễ có cái tinh thần là hào hiệp trưởng nghĩa tức là khi mà gặp cái kẻ yếu mà bị nạn đó chúng ta có đủ cái điều kiện tâm lý để mà ra tay tương trợ hơn là cái người không có nghề cái thứ nó không có nghề nó thấy người ta bị gì nó cũng ngại thương thì có thương nhưng mà nhào vô thì cũng ngán không mà cái cái ngán nó lâu ngày nó thành ra là nó bạo mòn cái tinh thần gọi là gọi là trự nghĩa nghĩa hiệp của mình đi nhớ nha ừ. cho nên cái võ thuật nó có nhiều cái lợi lắm à, một là nó bạn rèn luyện sức khỏe tăng cái khả năng gọi là chịu đựng của mình ừ. trong các cái hoàn cảnh sống thứ hai là nó tăng cho mình cái khả năng gọi là cái cái, cái, cái thứ tâm lý tự tin à, thoải mái thanh thản thứ ba là nó, nó, nó hỗ trợ về cái tinh thần hiệp nghĩa của mình ha ai cũng có thể làm được phân tiên hết rồi đó là những khía cạnh về võ thuật à, bây giờ cuối cùng chúng ta bàn tiếp một cái khía cạnh nữa mà tôi đặc biệt muốn chú ý tôi nói xong rồi tôi mới gom chung là tôi giảng nha ừ. tức là ai có đọc kim dung á, thì sẽ thấy cái này à, ai có đọc về kiếm nghề võ hiệp kim dung á, sẽ thấy cái tên thằng này cái kẻ sơ cơ á, họ phải học về quyền cước trước học về tài chân sau đó họ mới học qua 18 cái gọi là binh thứ binh khí là thập bát bang đó ờ, gồm có ờ, kiếm dài kiếm ngắn rồi giáo rồi thương trường côn đoạn côn rồi lâm lâm hết học hết cái đó để có thể sử dụng thành thạo các thứ võ khí à, để có thể đánh đòn đánh từ xa hoặc là đánh cận chiến được hết đánh chỗ đông là đánh chỗ vắng được hết này nhưng mà đó là mới là sơ đẳng thôi sơ đẳng thôi Ờ, đánh mà phải xài cái vũ khí là sợ đẳng mà đánh tay không á, là khá hơn một chút nhưng mà có một điều trong cái khá này nó lại chia hai trường hợp đánh tay không mà với kẻ thù tay không là mà mình thì không có gì để nói rồi mà đánh tay không mà với kẻ địch mà nó có vũ khí thì mình phải tính sao thì lúc bây giờ ở trong cái tinh thần võ thuật cao nhất đó là gì là là cái con nhà võ phải đạt đến cái trình độ gọi là cái gì trong tay cũng đều có thể thành vũ khí đó là bất trung không cái thứ nhất là có khả năng đối phó bằng tay không cái khả năng thứ hai đó là cái gì trong tay ừ, cũng có thể là vũ khí hết chỉ cần một cái nhánh cây nhỏ thôi mà mà nội lực thâm hậu đó, thì mình có thể khắc chế một cái trường thương ờ, một cái bảo kiếm như trời vậy đó nha nhưng mà ở cái cảnh giới gọi là tối cực vô thượng của con nhà võ là gì Đấy, là gì đó là tâm kiếm hợp nhất kiếm và tâm là một này à, tâm kiếm hợp nhất hoặc là nhân kiếm hợp nhất là người với gương mới là một có nghĩa là sao có nghĩa là nếu lúc đó mình muốn thì cái bàn tay không của mình đó là đã là một thanh gươm rồi à, nó đâm vô chỉ cần mình đưa ngón tay vậy là mình chụp bẻ ngang chụp bẻ ngang dùng cái sống tay làm gãy cái thanh đau rồi chuyện có hay không thì bà nội tôi cũng không biết nhưng mà tôi đang nói về lý thuyết thôi nha thì à, là cái sơ cấp là gì cái sơ cấp là chúng ta phải sử dụng à, tất cả các thứ vũ khí bình khí nhưng mà cái trung cấp à, là cái gì trong tay mình mình cũng có thể biến nó thành vũ khí hữu hiệu không nhất thiết là phải đúng cái kiến cũng như kiến là phải đúng cái, cái giáo cái thương nha đó là trùng cấp nhưng mà tới thượng thừa siêu cấp là tay không thôi mà mình muốn nó là kiếm thì nó thành kiếm muốn nó thành đao thì nó thành đạo này đó là thượng thừa thì tôi muốn nói gì muốn nói gì về Phật pháp thông qua cái này ừ, tôi muốn nói một chuyện thôi đó là hành giả tu tập của những người ừ, tu tập Ờ, họ phải nhờ cậy đến rất là nhiều cái điều kiện hỗ trợ này mặc dù tu tập là phải có điều kiện hỗ trợ cái chuyện này không ai cũng nhận hết không tu tập là phải có điều kiện hỗ trợ tuy nhiên trong đám ờ, những hành giả tăng tục yeah, nó lại chia ra nhiều trường hợp đồng ý tu tập là phải cần đến đầu điều kiện hỗ trợ nhưng mà điều kiện hỗ trợ ở đây nó gồm có nhiều trường hợp một là những điều kiện hỗ trợ đó nó đúng như cái ý thích của mình nó đúng như cái nhu cầu của mình thì đó là dởm còn cái đợt thứ hai tu càng lâu đó thì cái nhu cầu nó càng ít đi ví dụ ngày xưa mình cần phải có ờ, bốn uh, thứ căn bản đó là ăn thức ăn phải vừa miệng y áo cũng phải vừa ý trú xứ cũng phải thích hợp thuốc men thì phải nói là xài đầu tốt không thì tu nó mới tốt nhưng mà đến một cái trình độ thứ hai là ăn thì đừng có độc hại là ăn được rồi chứ không cần phải phải vừa miệng không à, sạch sẽ làm sạch và lành chứ không cần ngon nữa đây ăn sao cho nó no thôi ăn cho nó no thôi chỗ ở thì ờ, ngày trước mình phải cái chỗ tiện nghi bây giờ mình không mình không cần tiền không cần phải tiện nghi mà chỉ cần cái chỗ này nó sạch sẽ thôi không có cửa nẻo đàng hoàng à, nhưng mà sẽ có một lúc mình ở đâu cũng được hễ mà gặp lúc mưa nó có che mưa được gặp nắng nó che nắng được là ok rồi cái gì mà gặp mưa mà trú mưa được cái gì mà gặp nắng nó tránh nắng được nóng quá chung người đó nó bớt động để là được rồi chứ nó không cần cái chỗ đó phải là đúng là cái nhà đúng là cái phòng nha đây là lý do vì đâu mà có những vị kia có thể sống trong hang sống dưới gốc cây sống ở trong uh, nhà hoang đền miếu tại sao tại sao tại sao có tại vì họ đạt đến trình độ, độ, độ cao hơn cho nên tôi nhắc lại trường hợp thứ nhất là tu là phải cần đến điều kiện hỗ trợ nhưng mà cái những điều kiện này nên năm hai con học lần càng tu thì cái điều kiện nó càng mình phải ờ, chấp nhận được những cái điều kiện mà nó hạn chế và nhu cầu nó càng ít đi nhu cầu nó càng ít đi ấy, thì ở đâu chúng ta cũng thấy có điều kiện tu tập hết cái câu này phải xâm lên người nha cái nhu cầu ít đi thì tự nhiên ở đâu mình cũng thấy mình có đủ điều kiện còn hễ mà nhu cầu nó nhiều quá thì cái gọi là điều kiện đó, đó điều kiện hỗ trợ đó, nó rối lắm mà và hồi nãy tôi mới nói dân sa cơ đó là phải sử dụng ờ, ờ, gọi là các thứ vũ khí để có thể là, là tác chiến ừ. nhưng mà cái dân mình khá hơn một chút đó, thì nó gặp cái gì nó cũng có thể biến thành vũ khí nhưng mà thứ thượng đơ đó thì nó biến cái tay không của nó thành vũ khí nó lấy cái ngón tay nó chọc trái dừa được mà lên ngạnh công thiết bố sam đó. À, ghê vậy đó à. cho nên với cái bức thượng thừa thì coi như là cái điều kiện của chúng ta là ở cái mức tối giản à, sao cũng được ngài chứ không nhưng mà bị tỳ kheo nguyên thủy đó không ngài chỉ một bình bát thôi mà cái bình mà đá nói ai mà đi khất thần thì biết bình bát ờ, còn cái ông đầu đà thứ thiệt thì nữa nó để cái gì thì ông cũng ăn cái đó thôi đó mà vẫn sống được và các vị biết đoạn khất thực ờ, mà của vị đầu đà nguyên thủy nha khó ăn lắm hôm nay cái tăng ni bây giờ mà sống bằng ngày khất thực á không thì ờ, mình đi bác về cái mình coi cái nào mình ăn được thì ăn còn ăn ăn được mình cho không? rồi mình mở bát ra đó là mình lấy ờ, đồ xào với canh nè mình trộn với cơm đồ kho đó mình trộn với cơm mình ăn không? à, còn á, ờ, ăn xong rồi bắt đầu tráng miệng lúc mình nãy mình đổ đồ trong bát ra cái đồ tráng miệng mình để riêng trái cây mình để riêng bánh khoai chuối chè mình để riêng rồi bây giờ mà nó đầu mình mới lấy cái nắp bát mình làm cái đĩa à, cái dĩa đó mình trộn cơm như rồi đồ kho đồ xào rồi lát sau cần hấp canh mình hấp riêng ví dụ như vậy vẫn là cái hạt thực nhưng mà khách thực có những vị họ họ họ họ sống bằng cái thức ăn khách thực mà cách thượng thừa là gì họ trộn lễ hết họ trộn lại hết tức là canh chua rồi ờ, chè đậu xanh chuối chưng yeah à, chè đậu xanh ờ, chuối chưng canh chua đậu xào à, rồi đồ nướng đồ chiên gì đó họ làm cho một bát hổ lốn như vậy đó xin lỗi nha nó giống như là đồ mửa vậy đó nó phải như giống như đồ mửa mới được lúc đó họ ăn á, là đúng là ăn để nuôi thân đó chứ không còn để cầu cái, cái khẩu vị nữa này ờ, ăn đúng là để lưu thanh nhé ừ. có nghĩa là cái cái cái chè cái chè chè chè chè đậu xanh đó, rồi nó đi với ờ, chuối chân rồi nó đi với canh khổ qua là mình đã thấy sốc rồi rồi ờ, nó dọng vô một bịch ờ, canh chua đó, đậu xào là mà dọng vô luôn thì cái cái cái cái mà canh khổ qua mà nó gặp chuối chân là mình thấy nó đã sốc rồi rồi nó thêm cái miếng canh chua bún xào vô nữa thì nhìn nó đã lắm phải không mà vì nó vẫn ăn được khi mà vị nó nuốt được cái đó buổi đầu thì cũng khó lắm bạn nhưng mà nếu mà nuốt được thì sẽ có một ngày đó là ba cái đồ mà à, khó ăn nhất trong cái cõi dân gian này bị nó ăn được hết ăn được hết à, thì cái đó được gọi là lên đấy là bậc thượng thừa đó lúc đó bây giờ gọi là tâm kiếm hợp nhất để có nghĩa là đó là người và kiếm là một nó có nghĩa là hoàn cảnh nào nó không phải là điều kiện mà mình nghĩ nó là điều kiện thì đương nhiên nó sẽ là cái điều kiện này một cái máy hiên một cái cái chòi vịt à, một cái chòi xăng giữa rừng của thờ của ai đó miễn là trống vắng là bị tỳ kheo bị hành giả có thể nhào vào đó để mà qua đêm được xuất sắc như vậy đấy cho nên là trong râm này nhiều người cũng sẽ thắc mắc mà nó cái võ thuật là nó có liên quan Phật pháp có chứ tại vì cái hiểu của các vị về cái chữ võ thuật ấy nó nghèo quá nó nghèo quá cho nên các vị không tìm ra được cái mối gọi là, là tương quan ừ, tương đồng giữa cái gọi là tinh thần võ thuật và cái tinh thần tu học của một hành giả cầu đạo giải thoát nha sau khi nói hết tất cả mọi chi tiết, từ gồm là tôi nói cái gì tôi đâu nói một điều đó là toàn bộ vũ trụ này, tất cả chúng sinh trong đó nói gọn lại là nó chỉ nằm trong ba khổ thôi khổ khổ hành khổ và ngoại khổ khổ khổ là sự có mặt của tất cả những gì làm cho thân tâm hồn xác của mình khỏi chịu đau đớn không thì cái đó gọi là khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu thứ hai là hành khổ có nghĩa là sự có mặt à, là sự vắng mặt không sự vắng mặt của những gì làm cho mình cảm thấy dễ chịu à, cái thứ nhất là sự có mặt của những thứ khó chịu là là khổ mà thứ hai là sự vắng mặt của những thứ mà làm cho mình thấy thích thì nó cũng là khổ à, ví dụ bây giờ mà tiếng còi xe tiếng mắng chửi những cú đấm đá đạp đục gì của người khác à, tấn công lên người mình mình khổ là đúng rồi à, nhưng mà bây giờ mỗi khi là mình à, là mình bước vô vòng mình mở máy lạnh bữa nay cái máy lạnh nó hư hoặc là nó bị cấp điện nó cũng là một cái khổ à, sự vắng mặt của một thứ dễ chịu cũng là một cái khổ à, mà sự có mặt của cái thứ khó chịu cũng là cái khổ nhưng mà cái khổ thứ ba nó mới ghê cái khổ thứ ba là hành khổ có nghĩa là cái cái cái, cái là cái khía cạnh lệ thuộc các duyên để mà tồn tại rồi cái này nghe nó hơi mơ hồ nó hơi trừu tượng khó hiểu nhưng mà nếu mà một hành giả tu tập tứ niệm xứ liên tục sống trong chánh niệm thì các vị sẽ hiểu cái hành khổ này nó sâu lắm không à, bây giờ chưa nói đến chuyện mà mình bị đau bị bệnh bị đấm đá bị đói lạnh không bệnh hoạn chưa kể chỉ kể đến cái chuyện là tấm thân này nó phải lệ, lệ thuộc vô số điều kiện để nó tồn tại là thế mệt là nó phải đánh răng nó phải tắm rửa nó phải thay áo quần mà thay xong mà đã liền à thay xong em đi giặt chứ mà mà như thụy sĩ lúc này nó lại các vị biết là nó tâm tâm buồn buồn như thế này thì làm sao mà phơi cả một vấn đề đấy cả một vấn đề nó đem ra ngoài máy hiên á cho nó rõ hết nước đi xong anh đem vào đó mấy ké mấy cái loại sưởi đó loại sưởi ké dĩ nhiên tôi đang nói loại sưởi uh, cũ quá nha lịch sử mình nó gồm mấy cái lò xo mấy cái ống nước chỉ còn lịch sử mình cái central heat mà nó nó ngầm ở dưới nền nó ngầm ở trong tường thì ngầm ở trên máy thì chịu không thua à, nha à, chỉ riêng cái chuyện đánh răng nè rồi giặt vũ nè phơi phóng ha rồi uh, bệnh chút xíu cũng phải uống thuốc rồi răng cỏ sáng nay ngậm miếng nước nóng thì sao nó buốt ngậm miếng nước lạnh cũng buốt à, rồi hoặc là cái miệng nó bị lở à, cũng khổ à, cũng khổ đó là tôi đang lựa toàn mấy cái nhẹ nhẹ không á rồi đi đứng bây giờ bây giờ mình muốn xuống bưu điện mà trời nó tâm tâm này này cũng phải ráng đi bây giờ trên đầu xuống là nó có cây rưỡi à có cây số rưỡi à. xe cộ nào ở đây cũng phải đi mà đi chứ đi xuống bưu điện đâu à, mà cũng khổ người có chánh niệm họ sẽ thấy rằng là cái tấm thân này nó là một cái gánh nặng chỉ có cái tên có chánh niệm nó mới thấy được thôi nha yeah giải quyết chuyện gì cũng phải ra sức hết à, giải quyết chuyện gì cũng phải ra sức và mình mỗi một giây phút như vậy đó mình là một võ sĩ mình phải đối phó với biết bao nhiêu thứ trái ý nghịch lòng không à, mình phải chịu đựng cái lạnh này cái nóng này cái đói này cái khác này cái tê này mỏi này nhức là buốt này đó là nhẹ rồi còn mình phải đối diện với cái nội tâm của mình và bao nhiêu chuyện làm cho mình phiền lòng mình bực mình mình khó chịu mình sân si à, mình mình mình phải có khả năng trụ được một cách thanh thản với những thứ chướng ngại đó có nhiều người cứ tưởng mình tu cao lắm tự nhiên vô chùa ừ, học ba mớ vậy đó rồi về ngồi thiền ba mớ vậy đó Tôi tưởng mình hay mà chẳng qua là họ chưa có gặp chuyện thôi họ mà gặp chuyện rồi là họ điên lên được họ điên lên được à, rồi chưa kể đó là, là nó mới về về tinh thần nữa đó còn về về là thể chất bữa nào nó khùng mà nó bệnh là còn mệt nữa có những chứng bệnh mà mình gồng không nổi đâu quý vị không vì nghĩ là tôi hù đó vị nhưng mà đó là sự thật không coi như là cái hành khổ là gì cái hành khổ đó là cái nền của hai cái khổ kia bản thân sự có mặt của mình nó đã là khổ đó là hành khổ rồi à, bởi tôi nói tôi tâm đắc cái câu danh ngôn của tây của châu phi đó mỗi sáng con sư tử phải chạy để kiếm mồi và những con thú yếu hơn thì cũng phải chạy để không bị lầm mồi cho sư tử chúng ta mỗi ngày giàu nghèo đều phải tắt bật từ sáng hết người giàu có cái kiểu tắt bật của người giàu người nghèo có kiểu tắt bật của người nghèo tăng ni tu sĩ thì tắt bật kiểu tăng ni tu sĩ và người cư sĩ tại gia thì họ lại tắt bật theo cái kiểu riêng của họ nhớ nha mỗi ngày như vậy mỗi giờ mỗi giây mỗi phút như vậy chúng ta ừ, phải đối phó với rất là nhiều thứ và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây tôi nói không biết đạo thì mình cứ chạy theo cái mình thích và mình trốn cái mình ghét không? nhưng mà biết đạo rồi thì mình không quan tâm đến cái chuyện thích ghét mà chỉ quan tâm đến cái gì thiện cái gì ác à, cái gì nên và cái gì không nên yeah. nhưng mà sau cùng rồi bước đường cao nhất là không có phải à, là quan tâm thiện ác nữa không có còn à, tiếp tục sống mà tiếp tục gọi là tu tập bằng cái tâm trạng mà gọi là gọi là gọi là lánh ác hành thiện nữa mà là quan sát nó thôi đó, đó là cảnh giới thượng thừa cao nhất của con nhà võ mà võ là võ thuộc tâm linh đó. sẽ có một ngày ta ta không có mà phải khổ tâm lưu ý ở đâu là hành hương ở đâu là có pháp thiền ở đâu là có trai tăng có nhân y mà lúc bây giờ là sống chánh niệm duyên đến duyên đi theo duyên mà hành động không và ngày xưa mình cứ nghĩ phải lễ lọc phải gặp gỡ tăng ni phải đến cô nhi viện yeah phải gặp người nghèo mới là tu không? mới là làm phước nhưng bây giờ mọi tình huống mọi hoàn cảnh mình thì có thể tu tập được hết à, ngồi chờ xe bus xe lửa ngồi chờ lên máy bay mà biết làm gì đây ngồi yên theo dõi hơi thở không ờ, trong lúc theo dõi như vậy có cái gì bực mình đi qua biết biết là đang bực mình rồi tiếp tục quay trở lại hơi thở đang ngồi nghe em cái mùi chiên xào đó bồn biết biết là tâm tham rồi tiếp tục quay lại thở à, sẽ có một ngày mình không còn quan tâm đến chuyện ngán nữa mà đứa nào cũng chỉ là cái để mình nhìn thôi đó rồi khi mà cái gì mình cũng chỉ để nhìn thôi thì sẽ có một ngày mình nhận ra một chuyện rất là đặc biệt đó là mọi thứ do duyên mà có rồi có rồi phải mất đi đủ chưa chưa còn nữa cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục quan sát cái đứa này đến đứa kia đi sẽ có một ngày mình nhận ra hai cái chuyện rất là quan trọng cái cái gì mà nó là sự ham thích không? À, thì đó là tập đế thích trong cái gì cũng là tập đế ngoài cái tập đế ra cái gì cũng là khổ đế còn cái và cái khả năng nhận thức đó chính là đạo đế còn diệt đế không nói tới vì sao vì khi chứng thánh mình mới biết thấy được niết bàn mà niết bàn chính là diệt đế nhớ nha còn ngay bây giờ thì cứ nhớ một câu thần chú thôi cái thích nằm ở đâu thì tập đế nguyên nhân khổ nằm ở đó ngoài cái thích ra mọi thứ đều là khổ đế hết cứ luôn luôn tâm niệm như vậy nha yeah khi mà quan sát hơi thở ra và quan sát tâm thiện tâm xấu của mình thì cứ nhớ bao nhiêu nữa ờ, cái gì thích là cái đó là nguyên nhân khổ ngoài cái đó ra mọi thứ đều là khổ giống như trong một cái trái thanh long mình cắt nó ra thì cái phần ruột thanh long nó có hai phần cái phần cơm trắng và cái phần hộp đen thì cái phần cơm trắng nó là khổ đế và cái phần hộp đen là tập đế cái tập với cái khổ nó trộn chung mình gọi là cái ruột thanh long phải không nhưng mà trong nói cái cơm trắng riêng cái hột đen riêng à, nhớ cái đó ở đây cũng vậy đời sống này gọi đó là khổ nhưng mà trong bản thân cái đời sống trong từng giây phút thì ngát buồn vui ấy của chúng ta nha thì cái gì mà nó là tha má nó là thích thú thì cái đó là tập đế là nguyên nhân sinh khổ ngoài nó ra tất cả đều là khổ đế từ mặt trăng mặt trời đại dương núi non phố xá làng mạc con người động vật tất cả nha tất cả đều là khổ đế hết và trong nguyên cái khối khổ đế đó hãy còn bóng dáng của tâm tham tâm thích trong vòng một giây đồng hồ hoặc một phần triệu của giây đồng hồ thì đó chính là nguyên nhân sinh khổ nha nhớ cái đó tức là sẽ có một ngày Ờ, chúng ta sẽ quay lại chúng ta thấy đời sống của mình nó, nó có ba giai đoạn giai đoạn một là trốn khổ tìm vui theo cái thích mà chạy trốn cái ghét giai đoạn hai là làm lành lắm dữ giai đoạn ba là chỉ nhìn thôi nhìn cái thiện nó đến nó đi nhìn cái ác nó đến nó đi lúc bấy giờ thì cái thiện nó cũng là cái cơ hội để mình tu tập tuệ quán và cái bất thiện nó cũng là cái cơ hội tu tập tuệ quán ngồi ăn cơm cũng tu thiền đắc đạo được đi cầu ngồi rặn đỏ mặt cũng là tu tập tuệ quán cũng có thể đắc đạo trong lúc đi cầu được nhớ nha trong trung bộ kinh điều bộ kinh bài kinh đại niệm xứ ghi rõ như vậy đó nha ừ, thì lúc bây giờ hành giả đã là một gọi là cao thủ ở mức tối thượng tâm kiến hợp nhất có nghĩa là bàn tay của hành giả lúc bây giờ đã là gương rồi rồi trước đây phải đúng là thanh kiếm phải đúng là cái thương cái giáo thì mình mới xài được mới tấn công mới, mới tự vệ được còn bây giờ thì không tay không thôi trước đây là phải cái gương với giáo sau đó mình khá hơn chút cái quạt cái quạt thôi đôi đũa là cái bàn toán có thể đánh được nhưng mà đến cái mức thượng thừa thì sao không cần gì hết chỉ cần tay không tay tay không tay ừ. ở đây hành giả cũng vậy buổi đầu là phải nhờ đến vô số điều kiện hỗ trợ phải có minh sư thiện hữu phải có ờ, chỗ ở thích hợp thực phẩm thích hợp thời tiết thích hợp ờ, tư thế ngồi thích hợp thiền viện thích hợp ờ, tôi lắm hết nhưng mà sẽ có một ngày hành giả chánh niệm mà nó đến cái mức độ mà gọi là thường trực thì trong cái giây phút khó chịu biết rất rõ mình đang bị khó chịu có thể tu được trong lúc khó chịu yeah. Dạ yeah. Dạ. đang dễ chuyện vẫn có thể chánh niệm được à, đây cái sự lạc thọ hỷ thọ đang có mặt còn khó chịu biết rõ là ưu thọ khổ thọ đang có mặt biết rất rõ biết rõ tâm tham đang có mặt tâm sân đang có mặt đó là về mặt lý thuyết nhưng mà trong mặt thực tế thực hành thực tiễn thì khi mà ta nhận ra tâm tham á, mình nói tâm tham đang có mặt thì tâm tham đó, tâm tham đó là tâm tham mà mình thấy đang là đã mất rồi không cho nên là sẽ có một ngày mình không còn ờ, ghi nhận tâm tham đang có mặt mà ghi nhận là tâm tham vừa biến mất ờ, nhớ cái đó sẽ có một ngày hành giả chỉ chơi với một mình mình thôi chỉ ngồi quan sát từng cơn đau ờ, từng cơn đau nó đang đi đến cơn đau đang có mặt chứ không phải là tôi đau rồi biết rõ rằng tâm tham đang có mặt chứ không phải là tôi có tâm tham à, chỉ có tâm tham đang có mặt thôi nhớ nha tâm sân đang có mặt hoài nghi đang có mặt buồn ngủ đang có mặt không sợ hãi ghen tuông bụng xỉn đang có mặt à, thì lúc bây giờ cái giai đoạn này được gọi là tâm kiếm hợp nhá hồi nãy tôi điểm sơ những cái mà gọi là những cái chi tiết cần mình nói cần bàn về cái hai cái chữ võ thuật kế là mục đích tôi là để nói hết cho bà con nghe về vì sao mình lấy gom lại ha thì ở trong là trong bộ bánh Savida đó ừ, định nghĩa đó định nghĩa đó định ờ, nghĩa cái vô thường khổ và vô ngã đó lạ hơn là những gì mình đọc trong sách tiếng Việt bây giờ phải không cái vô thường ở trong ờ, trong ờ, trong trong trong đây ngày sau phát ngày giải thích vô thường là cái gì mình định nghĩa đủ thứ là sự thay đổi là sự uh, biến diệt là sự tập lâm hết nhưng mà trong đó ngài nói gọi là khai dấp thi nữa anh cha có nghĩa là cái sự biến mất trong từng khoảnh khắc của các hiện tượng tâm sinh lý được gọi là vô thường cái giác cái giác cái à, giác thiền đó là à, cái khía cạnh hay là cái ý nghĩa đó tức là dựa vào cái, cái, cái trạng thái gọi là biến mất liên tục yeah, yeah, của các hiện tượng tâm sinh lý thì cái đó được gọi là vô thường cái này bà con cũng gượng gượng bà con thấy à, nó cũng giống như cái biết của tôi xưa giờ nhưng mà cái thứ, thứ, thứ hai đó bắt đầu thấy mệt rồi gọi là bi bi lá nách thì nát đúc khổ có nghĩa là cái khổ ở đây là gì nó là cái tình trạng thúc bách ghê không các bạn thấy định nghĩa kỳ không khổ đây là sự thúc bách bản thân cái sự thúc bách nó là khổ là vì sao là vì cái người mà chánh niệm yếu trí yếu đó thì họ còn ờ, rồi đối họ đó là họ còn bị gọi là ảnh hưởng nặng nề bởi cả cảm giác à các cảm giác dễ chịu rồi khó chịu cái cái, cái dễ chịu mình mong nó đến nó đến rồi mà mong nó đừng có đi rồi cái khó chịu là mình mong nó đừng có đến và nó đến rồi là mình mong nó đi sót nhưng đối với một người chánh niệm và trí tuệ mình nó ngon lành vững chãi rồi thì là họ chỉ thấy có sanh và diệt thôi ừ, thế là có rồi mất có rồi mất cái lúc này mới khá được hành giả này nè mới có thể chịu được những cơn đau hành giả này nè mới có thể can đảm đứng trước cái chết hành giả này cái là sao không thể chết tại vì à, họ chỉ thấy rằng à, là trong từng phút của đời sống bình sinh họ vốn dĩ đã chết đang chết à, chết trong từng giây còn cái chết mà chết cuối đời đó nó là cái chết à, là cái chết à, cái chết về thể xác thôi cái, chết mà cái chết theo theo thể xác nhưng cái chết đó theo thế gian thôi à, chỉ còn chết theo cái, cái, cái gọi là chánh pháp thì nó có nhiều lắm Dạ, từng giây phút mà thân tâm nó biến đổi đó cũng là một cái chết con người mình từ trạng thái này qua trạng thái kia đã là cái chết nha và bây giờ là mình nói vào cái khổ tại sao mà ờ, các ngài xài chữ pi ra nắp thì ra lúc khăn có nghĩa là cái cái cái cái cái, cái, cái sự thúc bắt đó là, khổ mình thấy cái chữ thúc bắt này những nó xa lạ lắm ít ra khổ là sự khó chịu là sự cay đắng tùm lum hết không mà đằng này các ngài định nghĩa khổ là sự thúc bắt có nghĩa là sao có nghĩa là giàu muốn hay không thì mọi thứ ở đời này luôn luôn bị đẩy đi về phía trước tùy thích tùy cách nói có thể là mình nó đẩy về phía sau cũng được nhưng mà đại khái mọi thứ nó đang bị đẩy đi ừ, nó không có đứng yên à, giàu muốn giàu không thì mỗi sáng na tâm nó phải mất đi để nhường chỗ cho cái sẵn na khác nhớ giàu muốn giàu không thì hễ mà cái cảm giác là đó nó có mặt ít lâu thì phải tự nó mất giàu muốn giàu không không thể nào có một cơn đau kéo dài suốt ờ, một năm hai năm mười năm không bao giờ có một cái sự sung sướng vui vẻ nào mà nó kéo dài liên tục suốt năm năm mười năm không có mà tất cả nó phải thay thế lẫn nhau sự vắng mặt của khổ chính là hạnh phúc sự vắng mặt của hạnh phúc chính là đau khổ sự có mặt của cái này nó quy định cái sự có mặt của cái kia mà sự có mặt của cái kia nó quy định sự có mặt của cái này à, giàu muốn giàu không thì cái dòng đời nó vẫn tuôn chảy nó trôi đi như vậy đó miên tiễn và bất tuyệt này thì cái cái cái cái tình trạng mà bị đẩy đi đó à, cảm, cảm giác dễ chịu không thể trụ như vậy hoài mà nó phải biến mất nó nhường chỗ cho cái cảm giác khó chịu khó chịu nó phải đi thì cái dễ chịu nó mới tới mà cứ như vậy suốt phút đều qua phút khác tháng ngày này qua tháng khác tuần này qua tuần khác tháng này qua tháng khác nha thì cái ý nghĩa thứ hai này được gọi là bi la nắp thì lúc khác thì cái khổ là do sự thúc bách mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước rồi dạ. cái thứ ba là asarathi nó anatta có nghĩa là không có cốt lõi ừ, được gọi là vô ngã không có cốt lõi là sao có nghĩa là ai cũng tưởng lầm trên đời này có kim cương ai cũng tưởng lầm trên đời này có núi non có đại dương à, có sỏi đá có con người có sông suối nhưng mà thật ra những cái thứ đó là, là giả niệm nó không có thật bởi vì một giọt nước kia đó nó cũng phải là một mà nó là cái chỗ hợp mặt của vô số cái yếu tố hóa học hóa chất nhớ nha một giọt nước thôi một chiếc xe nó được ờ, hình thành bởi việc mà lắp ráp vô số các cái linh kiện thiết bị lớn nhỏ à, mình nhớ cái đó nếu mà trẻ nhỏ một chiếc xe ra thì không còn cái gì gọi là chiếc xe nữa hết một con người mà nếu đem chia nhỏ ra thành 100 phần 1.000 phần thì không có cái gì gọi là nam nữ hoa hậu hay là thổ sơn nữ không còn nữa đâu không có còn nữa thổ dân hay là thị dân đều không còn nữa nha tất cả là, là, là chỉ là đồ ráp thôi là assa đó thì nó là không có cốt lõi nghĩa là nó trong kinh nó giống như là cái cây chuối vậy đó mình lột từng bè bè bè lột riết không còn gì hết không mà để nguyên thì thấy nó gọi là cây chuối hoặc là mục măng ở đây ai mà bà nào nội trợ mà nấu ăn mà xài măng tươi có lẽ hiểu tôi nói mà măng tre là một bắp chuối là hai à, các vị cứ lột đi lột lột hoài lột cuối cùng còn nghĩ gì hết thì cái thân tâm này mình nói mình đó là là Nguyễn nhân Nga Nguyễn nhân B mình nói mình là bác sĩ kỹ sư mình nói mình đó là người trí thức mình là đại gia mình có tiền mình có uy tín có tiếng tâm có quyền lực lặp lặp lặp lặp lặp ta nhưng mình nếu mà trẻ nhỏ mình ra mình không còn cái gì hết không còn tất cả đều là đồ rác vác cái này mới là nản nè một niềm vui đang phơi phới không vợ mình mới vừa sang được cái nhà hàng còn mình mình mới mua được chiếc xe thể thao rất là vĩ con mình hai đứa là bữa nay nó tốt nghiệp đại học không vậy thì mình thấy cũng là quá sung sướng rồi không nhưng mà mình quên một chuyện đó là là là nếu mà bây giờ mọi thứ mà đem trẻ nhỏ nó ra đó thì mình chỉ cần có một chút à, một chút trở ngại nho nhỏ thôi thì cái niềm vui nó mất liền mình thấy chào đã quá niềm vui đấy. hay bên đây vui trúng số này vợ tôi sang được nhà hàng nay con tôi ra trường tốt nghiệp thấy hạnh phúc lắm nhưng mà cái hạnh phúc đó, đó mình gọi chung đó là hạnh phúc đó là viết ra chữ hạnh phúc à, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó được được tác động bởi được, được tác động và được ghép nối bởi vô số các thành tố vô số điều kiện chỉ cần có một chuyện nhỏ thôi à, là con mình nó tốt nghiệp nhưng mà thằng con trai đó là nó đã bị nghiện rồi đứa con gái đó là nó đã có bầu tháng thứ tư tháng thứ hai rồi chỉ cần một chuyện đó là mình thấy hết vui bà xã mình vừa sang được cái tiệm neo của sang được cái nhà hàng với cái giá hời mở ở cái khu trung tâm không nhưng mà bà bị bác sĩ nghi ngờ bà bị một chứng chứng ung thư nghi thôi còn bản thân mình là bữa nay mình đo đường đường lên quá cao cao lắm coi như bữa nay mình vượt ngưỡng rồi mình không còn là tiếp một nữa mình lên tới tiếp hai rồi nhóm nhóm nhóm nhóm nhóm à, không có còn nhóm hai nữa mình lên tới nhóm một rồi nha rồi thì, thì chỉ cần một chút xíu như vậy thì coi như nguyên cái lâu đài mà hạnh phúc sập liền nó giống lâu đài cát vậy nó có cốt lõi nó có cốt lõi những cái mình tưởng là gia đình gia đạo lâm nhưng mà nó là cát thôi dễ bị sập là thủy triều lên sụp hết thì cái, cái, cái, cái, cái tình trạng đó được Phật gọi là xa đó thì nó là không có cốt lõi Đấy mà tại sao tôi đang giảng về võ thuật mà tôi lại quẹo qua cái này tôi muốn nói rằng à, tôi muốn nhấn mạnh cái cảnh khổ đó cái là bi lên nó thiền á có nghĩa là chúng ta luôn luôn là sống ở trong cái tình trạng đấu tranh liên tục để có thể tồn tại và chúng ta làm những hạt cát mà ừ, hạt cát chúng ta phải nắm chặt như vậy cái ông thôi nó nó sẽ bị trôi nó tụ qua các kẻ tay cái mà nắm hoài thế này ừ, cơ thể mình phải vận động liên tục tâm lý phải, phải liên tục vận động thì mình mới có thể tồn tại chứ còn nếu mà mình cả ngày mình ngủ không thì cuộc đời mình tàn là đúng là mình là khôn ma rồi phải không mình bị bị hôn mê sâu rồi buồn phải thức thức là phải suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia buồn vui thiện ác còn cái thân này phải tắm rửa này thân là phải tắm rửa phải vệ sinh phải đi đứng nằm ngồi nói cười lúc thì dễ chịu lúc khó chịu ở ờ, nguyên một cái mối hổ lốn đó nó làm nên cái gọi là đời sống của chúng ta đó à, mà chúng ta đó là muốn trụ được trong đời sống này thì chúng ta sống giữa cái dòng chảy của bao nhiêu thứ lụy phiền đó chúng ta phải có cách gượng lại chứ cái gượng đó tôi gọi là võ thuật tâm linh chúng ta bị sâu đẩy giữa biết bao nhiêu thứ kẻ thù không giữa bao nhiêu thứ trái nghịch lòng mà mình muốn trụ lại nó là mình phải giữ sức khỏe nè để cho mình đừng lạnh nè đừng đói nè đừng bị đau nhức tê buốt nè rồi tiếng đời thị phi các vị thấy bây giờ các vị nói với tôi các vị nói bạn bè tốt tôi can khuyên can lúc đụng chuyện mới thấy không có một đứa bạn nào hết không có tin được ai xung quanh mình nó thiệt ra nói là rốt đáo người thù không mà không cái việc biết cái cái người mà hỗ trợ Calama đó, nhiều lắm tính đến hôm nay đó là phải là gần 4.000 người nhưng mà trong số đó theo những gì tôi nhận xét đó là 3 phần tư nếu bây giờ mà đổi ý cho họ gợi ý hỏi ý kiến họ có muốn giúp Calama hay không họ sẽ lắc đầu theo tôi nhận xét như vậy dạ. đời mà thù lúc nào cũng nhiều hơn bạn lạ lắm họ đầu hứng là làm vậy thôi thị phi gì đó mình không biết nhưng mà đó ba hơn khoảng hơn ba phần tư là nếu mà họ có thể mà rút lại được không rồi làm cho Calama sụm bà chè không có kiến tạo họ làm liền không? và có gọi là 9 phần 10 những người nghe chúng tôi giảng khi nghe chúng tôi lăn ra chết thì 9 phần 10 là vui hơn là buồn chỉ có 1 phần 10 là nó vui là nó buồn thôi ừ. đó là cái đời nha mình phải tin như vậy phải luôn luôn tâm niệm như vậy để mà mình sống đời nha chứ còn mình đừng có ngồi đó mà làm thơ đừng có ngồi đó mà dệt mộng đây là chồng tôi đây là vợ tôi đây là cha tôi đây là mẹ tôi đây là con đây là cháu là anh em học trò điện tử sư phụ sư thúc sư á dẹp mỗi một đối tượng nó có kiểu vô thường riêng ví dụ như cha mẹ thì họ vô thường kiểu khác cái tình cảm của họ đối với mình vô thường bằng kiểu nào là vô thường bằng cách là sức khỏe của họ không sức khỏe của họ còn họ còn khỏe họ còn đi đứng họ còn nói năng họ còn nhớ được này nhớ được kia thì cái tình đó nó còn còn bữa nào mà họ cho họ nằm họ hôn mê họ bị lú lẫn à, hoặc là họ chết đi rồi là xong đó là kiểu vô một cái kiểu vô thường hoặc là lòng người trở mặt bạn bè của mình tôi đã biết rất là nhiều trường hợp con cái mà trở mặt với bố mẹ đó. tức là cái thở nào đó, nó coi mình là cái máy rút tiền đó. cái máy ATM nó rút được thì nó rút một ngày kia nó rút không được nữa cũng là cái cớ để mà nó xa mình hoặc là khi nó có bạn trai bạn gái thì nó, cái tình cảm của nó đối với cha mẹ cũng pha nhạt và đó cũng là một kiểu nó xa mình đó, nhiều lắm quý vị rồi do công ăn việc làm rồi nó phải đi đi xa rồi xa mặt phải cách lòng hồi xưa thì tháng nào cũng về rồi sau đó hai ba tháng về một lần rồi từ từ từ nó về một cách rất là gượng gạo và cuối cùng là nó không còn muốn gượng nữa có có có nha yeah. chưa kể là mình bị gọi là giúp vào nhà già hoặc bị lú lẫn nói bảy năm bạ rồi mình không nhận ra nó nữa rồi coi như hết phim đó, rồi còn nhà cửa xe cộ từ cái đồng hồ mắt kính dây nịch cà vạt nón ờ, sơ mi quần dài tất cả nguyên nguyên cái con người mình lột trần đó ra cái gì nó cũng sẵn sàng bỏ mình nó đi hết tôi không có tin cái gì hết nha mình phải nhớ mọi thứ do duyên nó đẩy tới thì mình cứ theo cái điều kiện trước mắt làm cái điều tốt nhất có lợi cho mình cho chúng sinh khi mà cái duyên nó đi thì coi như hết điều kiện nó hết thì thôi mình chờ một cái duyên khác tới nha chứ còn mà mình mình trông đậy đợi mình nắm níu thì thua cho nên tôi mới nói tôi cố ý tôi đem cái đề tài võ thuật ra tôi nói với cái ý gì tôi muốn nói rằng thế giới này nó là một cái võ đài nó là một cái chiến trường chúng ta phải ờ, là ngoan cường chiến đấu gồng mình để mà sống để mà trụ lại với bao thứ phong ba bão táp cái vấn đề lớn ở đây đó là càng tu thì cái nhu cầu càng ít à mà khi nhu cầu nó càng ít thì ở đâu mình cũng thấy có đủ điều kiện để tu đây là cái câu thần chú nha càng tu tập á, thì cái nhu cầu càng ít mà nhu cầu càng ít thì ở đâu mình cũng có đủ điều kiện ha người ta nói cái kẻ giàu nhất không phải là người cái gì cũng có mà kẻ giàu nhất chính là cái người có cái gì cũng sống vui được thì đó mới là người giàu nhất hồi xưa tôi đọc cái câu đó tôi thấy làm như ừ, gượng cái câu làm như nó hơi gượng nhưng mà ở tuổi này tôi già rồi không? tôi già tôi đã nói nhiều lần tôi nói tôi già các người ta nói tôi 50 không có già tôi nói không có phải đâu cái 50 của người này nó khác 50 của người kia cái 50 của tôi là tôi biết tôi không có lâu nữa đâu thì ở cái tuổi già này là tôi mới nhận ra một điều đúng như câu ngôn của Mỹ đó cái người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có mà là cái người có được cái gì cũng sống vui được hết này à, mình có ờ, một cái villa 20 tỷ đô la có nguyên một dàn xe Rolls Royce rồi Lamborghini, Ferrari rồi trực thăng riêng rồi có du thuyền riêng có bãi tắm riêng nhưng mà bây giờ mình đi leo núi mình có đem được mấy nó theo không không mình chỉ đem được có cái ba lô không à? không còn nếu mình muốn đem đủ thứ là mình phải thuê người mang vác khuân khiên lên mà vậy thì còn là chạy núi nữa không đã đi chơi núi mà dắt theo một đám bầu đoàn nghe tử còn gì vui mình cần một chỗ yên tĩnh một mình mình đó thì mình phải làm sao mình phải đi một mình chứ còn nếu mà đi đâu mà cũng phải sách theo một đống tiện nghi như vậy đó với tôi đó là một thứ tụ đầy các bạn biết không đối với tôi á, đó là một thứ tụ đầy vì sao vì mình lệ thuộc nè có nhiều người hiểu hiểu hiểu hiểu, hiểu, hiểu sai hiểu lầm nhiều cái bắt cười lắm họ tưởng là tiện nghi nhiều á là sung sướng nhưng mà quên một chuyện để có được những tiện nghi đó cái giá trả mắc quá đó là một cái hiểu lầm thứ hai họ tưởng tự do là muốn làm gì cũng được sai muốn làm gì cũng được á, đúng là mình tự do tự do về phía con người về phía người khác đúng là mình làm gì mà không bị ai ràng buộc kềm chế đúng nhưng mà lúc bây giờ mình lại coi chừng mình mình mình, mình lại là nô lệ cho cái ý thức bất thiện của mình lại là một kiểu tù đầy khác nha tôi nhắc lại muốn gì làm gì cũng được nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất đó là sự thanh thản tự tại còn nghĩa thứ hai là lúc đó mình đang bị tù đài bị giam nhốt bị điều khiển bị tác động bởi cái lòng ham muốn bất thiện của mình đây cho nên là tôi mới nhắc lại câu thần chú thì nãy càng tu thì càng càng ít cái nhu cầu mà càng ít nhu cầu thì ở đâu mình cũng có điều kiện hết và cái cái câu thứ hai à, đó là à, đó là muốn làm gì cũng được thì nó có hai trường hợp một muốn làm gì cũng được bởi vì chúng ta là con ngựa hoang còn trường hợp thứ hai muốn làm gì cũng được là bởi vì chúng ta là người là một con người có hàm dưỡng có khả năng tự chế khi mà, mà chúng ta có hàm dưỡng có khả năng tự chế đó thì chúng ta cũng là cái người muốn làm gì cũng được này cũng giống như con nhà giỏ mà nó giỏi rồi đó thì nó có thể tập ừ, thể dục nó có thể hết đất à, theo cái cách mà họ muốn mình bình thường đó mình thích đất bằng hai cái lòng bằng tay nhưng mà dân nhà võ nó hết đặt chỉ bằng hai ngón tay cái thôi hai ngón tay cái thôi cho nó cần nguyên bàn mà giỏi nữa đó thì nó chỉ cần hai cái ngón trỏ thôi chống hẹn đỏ nó hết đặt được đó. và dân giỏi nữa đó thì nó lấy một tay á, mà để sau lưng á. rồi nó mới dùng một tay này nè để nó hết đặt và giỏi nữa đó thì nó có thể dùng một ngón này để nó trồng chuối nữa kìa nha nhưng mà đó là thượng thừa thì nguyên cái bài giảng này của tôi tôi không nghĩ là là mỗi ngày mỗi bài giảng tôi phải nói đúng nói đủ một tiếng rưỡi đâu nha cái quan trọng là tôi nói hết những điều mà tôi cảm thấy là cần nói và quý vị nên nghe ok à, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại bà con uh, thứ hai tuần sau dạ yeah. xin cảm ơn sư dạ con à, kính chào sư dạ yeah. Dạ. yeah. à